kiếm cái ờ, con kỳ đà ấy con kỳ nhông đây mình là bữa nay mình sẽ cho chuột bắt đầu nhảy qua cái bàn này và chạy lên cái ờ, dốc này leo lên cái cầu khỉ sau đó quay đầu lại và xuống đây này còn đây là phần thưởng của chuột một miếng à, à, nhỏ trong một phần thịt mỡ hồi sáng mình đã đăng lên rất dễ và chỉ việc ta lấy cái này làm phần thưởng cho chuột là chuột sẽ làm hết cái này là chuột đang săn à, kỳ nhông đấy các bạn có một con mà nó chạy tuốt qua nhà bên kia rồi mà chuột vẫn đứng đó ngồi ngó rất thích bắt những con gì đang chạy